1 cộng 1 dấu cấu trúc bằng nhọn sẽ tính ra cho chúng ta luôn. Xin chào Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học về text interpolation trong Angular. Text interpolation sẽ giúp chúng ta truyền các biến các dữ liệu động từ file TF lên trên HTML. Để học thì tôi sẽ tạo ra ba biến có kiểu là string C1, C2, C3 và gắn giá trị cho nó. Tiếp đến thì trong uh, file HTML ta sẽ gọi biến bằng cấu trúc hai dấu ngoặc nhọn sau đấy là tên biến từ đó ta sẽ dùng C1 các bạn có thể thấy là đã gọi biến lên ờ, trên HTML rồi tiếp đến ta sẽ gọi biến C2 bạn có thể thấy là nó cũng đã gọi và C3 luôn Cấu trúc ờ, hai ngoặc nhọn này còn có thể sử dụng với các toán tử. Chúng ta hãy cùng đi với ví dụ về toán tử ở trong common 2, common C2. Trong ờ, c 2 component ts tôi sẽ tạo thêm một biến à, ta sẽ trực tiếp uh, viết luôn ở trên này tôi sẽ tạo thêm một thẻ P mới <coughs> số liền sau số 1 là tôi sẽ dùng uh, cấu trúc dùng cấu trúc ngoặc nhọn lỗi rồi đây là phải là một cộng một dấu cấu trúc ngoặc nhọn sẽ tính ra cho chúng ta luôn tiếp đến thì ta sẽ truyền một hàm vào cấu trúc dấu ngoặc nhọn này cũng cho uh, cho phép ta gọi hàm tôi sẽ tạo ra một hàm có tên là lấy giá trị và trả về là một cộng một ở trong HTML thì tôi sẽ gọi hàm này tôi sẽ tạo ra một thẻ P mới và giá trị trong thẻ P sẽ là số liền sau của một không phải là tôi sẽ lấy một cộng một và cộng với hàm chúng ta vừa tạo hàm lấy giá trị các bạn có thể thấy là 4 giá trị của nó sẽ là 4 số lần sau của một không phải là 4 tiếp đến thì ta sẽ gọi ờ, tách trong mảng vào c3.comland.ts ta sẽ khai báo một mảng phần tử đầu tiên là xin chào phần tử thứ hai là hello tiếp đến thì tôi sẽ tạo một biến ờ, chào giá trị là konichiwa các bạn sẽ hiểu được cách sử dụng thông qua ví dụ ở trong ờ, C3 HTML thì tôi sẽ khai báo một thẻ UL bên trong là một thẻ LI và sẽ dùng ờ, cấu trúc để ờ, gọi vòng lặp trong Angular đấy là ng4 bằng left left chào up xin chào và ta sẽ gọi ra giá trị của chào bằng ờ, cặp ngoặc nhọn có lỗi rồi rồi đây là do ta lại thêm value vào ta bỏ đi thì nó sẽ hiện xin chào và hello nó sẽ không hiện biến chào nằm ngoài mảng không hiện konnichiwa còn nếu ta chấm value ở đây thì ờ, ở mảng thì ta cũng phải khai báo value ở đây ta phải cho một nhọn ở đầu như vậy là mảng xin ra và value là một phần tử trong mảng như vậy thì à, cũng sẽ hiện lên thôi chào chấm value ở đây hiện lên rồi ngoài ra tách interpolation trong Angular còn thể hiện qua các toán tử cộng bằng trừ bằng các toán tử new, type of hoặc instant of, các chuỗi biểu thức với dấu chấm phẩy hoặc phẩy, các toán tử tăng giảm, cộng cộng và trừ trừ và một số toán tử khác của ES 2015. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình